thực hiện trực quan khả năng cắt nhiệt của từng xây gạch đỏ và gạch G, V, E, R, O. Để thực hiện thực nghiệm, chúng tôi xây hai phòng kín, kích thước như nhau. Phòng số 1 tường gạch đỏ, sàn đặc truyền thống. Phòng số 2 tường xốp, sàn xốp rỗng. Cả hai phòng được sử dụng cửa nhôm kính hai lớp, rất kín, hút chân không, cách âm, cách nhiệt cực tốt, nguồn cấp nhiệt trong hai phòng công suất như nhau, ta có thể xem lại các hình ảnh thực tế xây dựng hai phòng thực nghiệm. Phòng số 1, tường gạch đỏ, trụ bê tông cốt thép, sàn trên và dưới bê tông đặc. Phòng số 2, tường, sàn bê tông trên và dưới đều có lõi xốp rỗng, G, V, E, R, O. Bắt đầu thực nghiệm, chúng ta tiến hành đo nhiệt độ mặt ngoài tường hai phòng trước khi đóng kín cửa và cấp nhiệt trong phòng. Nhiệt được cấp liên tục trong 2 tiếng, cứ sau mỗi lần đo 10 phút, chúng tôi lại ghi chép và thể hiện lên biểu đồ như các bạn đang xem. Trên biểu đồ, các số liệu ghi trên nền màu gạch đỏ là nhiệt độ mặt ngoài của phòng số 1 có tường xây gạch đỏ và sàn bê tông đặc. Các số liệu ghi trên nền màu xanh dương là nhiệt độ mặt ngoài của phòng số 2 có tường xây gạch cờ V, E, R, O và sàn bê tông hộp xốp panel 3D. Kết thúc thực nghiệm trong 2 tiếng, các bạn hãy xem lại biểu đồ một lần nữa. Chúng tôi mở cửa để đo nhiệt độ bên trong công nghệ truyền thống là 76 độ C, công nghệ V, E, R, O, nhiệt kế báo trên 100 độ C. Kết luận, phòng xây dựng công nghệ V, E, R, O, tường xốp, sàn xốp, cách nhiệt tốt hơn phòng xây dựng truyền thống, gạch đỏ, sàn đặc. Mùa đông, phòng xây dựng tường xốp, sàn xốp, điều hòa làm ấm, ít thoát nhiệt ra ngoài nên tiết kiệm điện hơn phòng xây dựng truyền thống, gạch đỏ, sàn đặc. Mùa hè, phòng xây dựng tường xốp, sàn xốp, điều hòa làm mát, phòng ít hấp thụ nhiệt ngoài vào, nên thiết kiệm điện hơn phòng xây dựng truyền thống, gạch đỏ, sàn đặc. Các bạn vừa xem thử nghiệm thực tế cách nhiệt và khả năng tiết kiệm năng lượng của nhà xây dựng bằng công nghệ VEZO so sánh với xây dựng truyền thống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công!